Ok hello, chào mừng tất cả anh em ờ, quay trở lại với cái kênh uh, ờ, uh, ờ, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá này nha anh em. Thì trong cái video này ấy, Tiến sẽ nhận định phân tích cho anh em uh, tham khảo một cái cặp đấu đầu tiên tại cái vòng tứ kết vòng chung kết uh, U20 châu Á. Thì uh, à, cái trận đấu mà được diễn ra giữa hai cái quốc gia láng giềng nhiều cái duyên nợ uh, với nhau về mọi cái lĩnh vực luôn chứ không phải riêng về cái bóng đá nha anh em. đó chính là U20 Iran với U20 Iraq thì uh, cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, ờ, 17 giờ chiều ngày 11 tháng 3 nha anh em. Đấy. Ok, thì uh, trước khi đến với cái trận uh, đấu này ấy thì Tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em một chút nha. Uh, có những anh em hỏi Tiến ấy là vào nhóm uh, có tốn phí không rồi uh, các kèo cho có chuẩn có chắc ăn không ấy thì, thì Tiến nói thật với anh em ấy, vì Tiến cũng như anh em thôi. Nhưng Tiến khác ở cái chỗ là là Tiến uh, uh, am hiểu về bóng đá này cũng như là có những cái thông tin uh, uh, quan trọng về cái tình hình lực lượng uh, này nọ ấy uh, còn lấy được những cái thông tin đó đâu thì ờ, tiến sẽ không tiện nói ra nha anh em đấy nói chung thì trên video tiến có nói rõ là các mã kèo mà tiến đẩy lên trên youtube chỉ là những cái mã kèo mà để cho anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé những mã kèo, những mã kèo ờ, tham khảo thôi nếu mà trùng máu hợp ý thì anh em vào còn không thì thôi thì anh em có thể vào các cái mã kèo ngược lại ok cho anh em còn những cái mã kèo mà chuẩn này kèo vip thì uh, tiếng nói là sẽ xem xét lại khi mà có được cái thông tin chính thức ấy uh, cũng như là cái tình hình à, lực lượng ga xăng của hai đội ga sao này rồi có cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào rồi ga xăng với cái sơ đồ gì đấy nói chung ấy thì riêng cái mã kèo chuẩn kèo vip uh, tiến sẽ đẩy lên trên nhóm cho anh em theo thì cái tiến cũng sẽ uh, phân tích soi kèo rất là kỹ rồi mới đẩy lên nhóm đấy à, tuy bóng đá là không biết trước được cái điều gì hết nhưng à, khi mà có được những cái thông tin mà quan trọng trước cái giờ bóng lăn anh em thì cái đấy cũng là một cái lợi thế để à, à, khi mà anh em đầu tư vào cái bộ môn bên bóng này đúng không anh em thì nói tóm lại ấy, nếu mà anh em thật sự mà muốn vào nhóm cùng đồng hành với uh, tiến cũng như là đầu tư bánh bóng một cách mà hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để uh, ở phía dưới màn hình trong cái video này này đấy rồi tiến sẽ cho anh em xem qua về cái cái nhóm của tiến đây đây thì uh, chỉ mới hồi uh, tối thôi tiến đã đẩy lên trên nhóm là ba cái má kèo này Ờ, Roma chấp 0.25 ờ, cả trận này cùng với đó là mã kèo MU chấp 1.25 này với mã kèo là Sevilla chấp nửa trái cả trận đấy thì uh, riêng hồi tối thôi anh em cũng đã hấp full ba cái mã kèo này đấy anh em thấy đấy anh em vào nhóm chơi với tiếng thì tiếng sẽ sôi cái phần kỹ mới đẩy lên cho anh em để anh em cùng hấp cùng kiếm cơm gạo thôi và uh, cái điều kiện mà để vào nhóm ấy thì rất là đơn giản anh em thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn này thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với cái nhóm của tiến đấy chỉ cần anh em có một cái số 4 nhất định ít nhất cũng tầm uh, từ một hai củ trở lên à, với cái số 4 này là được vì với cái số 4 ờ, một hai củ ấy thì tiến mới có thể chia kèo cho anh em ra vào để kiếm lãi đấy cho anh em mà cầm vài trăm vào rồi xin vào nhóm rồi xin kèo thì tiến khuyên anh em là anh em à, không nên vào để làm gì đâu mà anh em hãy để cái số 4 lên em ăn uống cà phê đi chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà cầm vài trăm vào là sẽ ăn được lên vài củ vài chục củ thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra đâu anh em đấy còn cái việc mà anh em chơi cùng trang với tiếng ấy thì thì anh em à, có lợi hơn rất là nhiều đấy khi mà chơi so với khi anh em chơi bên ngoài qua đầu qua cò đấy nếu như mà anh em chơi trên trang thì luôn có rất nhiều cái mắc kèo để anh em lựa chọn này rồi có thể ra vào tùy thích đấy lúc nào cũng được còn nếu như tiến lên kèo cho anh em rồi nhưng tầm 15 phút nếu mà kèo đó mà không ổn thì tiến sẽ báo lên trên nhóm cho anh em bán kèo đấy tự chơi trên trang thì có thể vào kèo bán kèo được thoải mái hết nha anh em còn cái việc mà anh em chơi ờ, mà báo ngoài qua thầu qua cõi thì anh em vừa bị mất like này rồi mất phí rồi còn gặp nhiều cái vấn đề khác nữa chưa nói đến là dính đến pháp luật nữa đúng không anh em rất là phiền phức luôn đấy thà tự chơi trên trang thôi ăn thua cũng chẳng ai biết hết và cũng không phiền tới ai rất là thoải mái luôn ok tóm lại thì anh em cần vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhé thì tất cả đều là miễn phí rồi tiến sẽ không thu một cái đồng uh, lọc lá nào từ anh em hết nên anh em cứ yên tâm nhé ok thì quay lại với cái trận đấu giữa hàng u10 u20 ganh với u20 gắt này thì uh, uh, uh, trước tiên ấy thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo uh, mà nhà cái đã đưa ra ở cái cuộc đối đầu này nha đây thì à, nhà cái đã đánh giá là U20 gan là cái đội bóng cửa trên với cái mức chấp cũng khá là cao nha anh em U20 gan chấp U20 gắt với mức chấp là 0.5 này à, với 0.75 cả chặn đấy và chấp 0.25 cùng với chấp nửa trái ở ngay trong hiệp 1 luôn còn về mã kèo tài xỉu là hai hòa cùng với 2.25 cả chặn này và ở hiệp 1 thì cũng có sẽ có hai mã kèo là 0.75 với một à, một hòa cả chặn đấy thì sẽ có rất là nhiều mã kèo để cho anh em chơi luôn nha nhưng mà anh em hãy nhìn vào cái mã kèo tỷ số thì có thể thấy này là cái tỷ lệ thắng mà thằng nhà cái đã đưa ra chu U20 á uh, khá là cao luôn khi mà anh em bỏ ra là uh, ở mức là 1 ăn 4.8 cho cái mã kèo tỷ số 1-0 cho giành chiến thắng cho Iran này và ngược lại là 1 ăn 10 cho cái mã là U20 Iraq sẽ thắng 1-0 đấy thì cái tỷ lệ kèo uh, thì cũng có rồi cái kèo thẻ kèo gốc rồi còn nhiều mã kèo khác nữa và trước khi mà tiến đưa ra các cái mã kèo mà tiến chọn để cho uh, anh em tham khảo ấy thì uh, giờ anh em hãy cùng tiến phân tích sơ qua về uh, hai cái đội bóng này nha <clears throat> ok thì thì uh, như anh em đã biết ấy thì cái thằng U20 Iran này cũng vừa hạ gục được U20 Việt Nam với cái tỷ số là 3-1 này ở vòng đấu cuối cùng vừa rồi luôn đấy và Iran cũng giành trực tiếp một cái suất vào cái vòng tứ kết của cái giải đấu này đấy thì trong lịch sử ấy, thì cái lúa U20 gan này cũng cũng từng thống trị cái khu vực châu Á này với ờ, bốn cái danh hiệu vô địch liên tiếp à, trong cái thập kỷ à, à, 70 của thế kỷ trước anh em đấy và hiện tại ấy, ở cái giải đấu này thì cái thằng U20 gan cũng đã trải qua ba cái trận trận thắng ờ, ba à, cái trận đấu ở cái vòng loại là tương đối là tốt nha anh em đầu tiên là cái chiến thắng à, à, 1-0 trước Iran này sau đó là một thất bại trước U20 Úc với ờ, cái tỷ số là 23 đấy và mới đây nhất là cái trận thắng 3-1 ờ, trước Việt Nam thì Tiến vừa mới nói đấy thì tổng với hai cái chiến thắng à, hai cái chiến thắng của trước y trước Qatar với Việt Nam thì cái thằng Iran này có được 6 điểm à, và có và có cùng điểm số với U20 Úc nhưng uh, Iran xếp sau do kém hơn về cái hiệu số bàn thắng đấy đấy còn còn còn ờ, bên cái chiến tiến thì cái thằng u u 20 gắt này à, chỉ với 4 điểm có được thôi nhưng cũng đang đứng thứ hai ở cái bảng a sau đội chủ nhà Uzbekistan nhưng chỉ hơn U20 Indo xếp ở thứ ba ở cái chỉ số đối đầu mà thôi. Đấy, thậm chí ở cái lượt cuối cùng nếu như mà cái thằng U20 Indo này mà gây được bất ngờ trước ờ, Uzbekistan ấy mà thì chưa biết là thằng U10 U20 gắt này chắc có lẽ là là là sẽ phải về nước luôn anh em. Đấy, à, vì cái thằng u 20 U20 gắt cái vòng đấu vừa rồi chỉ có được có một cái tỷ số hòa trước uh, Syria ấy xét về cái thành tích tại cái giải vô địch U20 châu Á ấy thì ờ, U20 gắt có phần còn nhỉnh hơn nữa à, đấy đấy và cũng uh, uh, nếu như mà lấy cái cột mốc từ 1978 cho tới nay giống như cái thằng U20 ra này thì thì U20 gắt cũng đã có đến ba cái danh hiệu vô địch uh, khu vực và ba cái lần khác lọt vào cái vòng bán kết này nha anh em Đấy. thế nhưng thì tính cái tham khảo của các cái con số thống kê tại những cái giải trẻ thì uh, uh, còn gõ gạch hơn nữa những cái giải đấu cấp độ ờ, đội tuyển quốc gia vì đơn giản ấy là cái đội tuyển trẻ gần đây là như là thay đổi liên tục qua từng cái thời kỳ tham dự anh em bởi cái lứa tuổi của các đội bóng ấy à, chứ không có mang cái tính kế thừa và cái nói tiếp như là cái đội tuyển quốc gia đâu à, và xét về cái phong độ của thằng U20 gắt hiện tại ở ba vòng đấu này thì thằng U20 gắt chỉ có được đúng một chiến thắng 2-0 trước U20 Indo mà thôi còn lại là một trận thua trước U20 Uzbekistan này cùng với đó thì mới đây là à, một trận hòa khá là thất vọng trước Syria thì bởi vì thế mình nếu như mà căn cứ uh, chính xác hơn là cái phong độ hiện tại về cái khoảng này ấy, thì, thì tất nhiên là cái thằng U20 Iran này nó nó uh, <coughs> sẽ ăn đứt cái đội bóng hàng sớm là Iraq tính từ cái đầu mùa vòng chung kết U20 châu Á cho đến bây giờ đúng không anh em cộng thêm cái mức chấp mà Tiến vừa cho anh em coi là cái mức chấp handicap này à, mức chấp 0.75 này khá là cao dành cho U20 Iran trước Iraq à, ở một cái trận đấu mà mang cái tính là knock out anh em và còn mang nhiều cái ý nghĩa khác nữa đấy nên riêng với Tiến thì thì uh, U20 U20 Iran này xứng đáng được tin tưởng nhiều hơn nha anh em và xét về tất cả cũng như là cái phong độ cùng với cái lối chơi của hai đội hiện tại ấy thì tiến à, hoàn toàn tin tưởng vào cái thằng U20 Gan nhiều hơn nhưng có một cái điều quan trọng là đây là cái trận đấu à, loại trực tiếp tại vòng tứ kết à, nên dù được xem là cái đội cửa dưới nhưng mà cái thằng U20 gắt này vẫn không phải là một cái thủ đối thủ mà dễ chơi đâu nha anh em đấy <coughs> cái U20 gắt cũng thi đấu nói chung là rất là kiên cường này rồi uh, tuy là còn nhiều sai lầm nhưng mà cái hàng thủ của cái đội bóng này cũng đang thi đấu khá là tốt đấy à, vì vậy với cái mức chấp mà U20 gan chấp nửa trái cùng với 0.75 ờ, cái chặn à, ờ, tiến thấy khá là cao tuy rất ít cái thằng U20 gan nhưng trong cái trận đấu này thì à, tiếng khuyên anh em là không nên vào sớm một trong hai cái má kèo chấp này đấy anh em nên đợi bóng lăn tầm 30 phút xem cái thế trận hai bên đá như thế nào này rồi xong rồi rồi bảng tỷ lệ kèo nếu như mà cái kèo mà hạ xuống dành chu 20 gan chỉ còn chấp ở cái mức mà 0.25 thôi đấy thì cái lúc đó thì anh em hãy vào là ok nhất cùng với đó là anh em dần trước cho tiếng một ít vào cái mã kèo à, tỷ số 11 nha cái tỷ số 11 đây đấy <coughs> đấy anh em chơi banh bóng là phải chơi như tiếng thì mới có lãi chứ có nhiều anh em đấy thấy kèo thơm rồi rồi cái kèo trên ngon cho dù chấp cao cỡ nào anh em cũng vào thì đa số là cái anh em cũng đều sao bờ hết đúng không anh em đấy à, banh bóng không đơn giản là cứ vào cái độ mạnh là anh em sẽ ăn kèo đâu đấy thì à, tiến sẽ chia sẻ với thật lòng với anh em đấy à, và ok tiến sẽ chốt lại cho anh em à, hai cái mã kèo trong cái trận đấu này thì trước tiên trước tiên khi vào trận đấu là anh em cứ dằn trước vào cái tỷ số 1-1 cả trận cho tiến nha xong rồi anh em cứ ngồi xem cái diễn biến trận đấu à, đợi tầm 30 phút hơn thôi khi mà cái kèo hạ xuống U20 còn chấp 0.25 thì lúc đó anh em vào cái mã kèo U20 chấp 0.25 là ok nhất đấy anh em chơi như tiếng đi thì thì uh, nếu như mà đen cái trận đấu này mà về với cái số 11 cả trận ấy thì anh em sẽ thua nửa kèo cái cái mã chấp 0.25 này nhưng bù lại anh em vẫn sẽ húp full được cái mã tỷ số 11 với cái tỷ lệ là một ăn 6.5 như anh em tiếng vừa cho anh em xem đấy còn riêng mà anh em nào uh, đang thua tha sao bờ và thật sự muốn theo tiếng ở cái chặng đường dài phía trước ấy để gỡ gạt này cũng như là để đầu tư À, một cái cách mà hiệu quả nhất vào cái bộ môn ờ, banh bóng này thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái ờ, Telegram kèo bóng cao tiến thì tất cả đều là miễn phí nha anh em tiến sẽ không thu một cái đồng lọc lá nào từ anh em hết đấy nên mà anh em cần thì cứ cầm điện thoại lên liên hệ ngay cho Tiến nhé Ok và Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em hãy like à, cũng như là hãy bình luận về cái, cái à, về cái dự đoán tỷ số của anh em trong cái trận đấu này Đấy. À, và anh em cũng đừng có quên lẫn cái nút à, đăng ký theo dõi kênh Tiếng bóng đá này cũng như là cái kênh uh, Tiến soi kèo để anh em có thể nhận được thông báo khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh của Tiến à, và Tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư